những câu chuyện được nói ra đều sẽ chia được cảm thông trong gia đình những câu chuyện không dám nói ra không dám sẻ chia không được cảm thông ngay chính trong gia đình mình ôi bao chân chứa trong tim tôi bao khắc khổ. sao cho gia đình tôi cho tôi được sự bình an hạnh phúc thành thơi và phần đã đến phần đã đến cho gia đình tôi được cảm thông được bình an hạnh phúc và vui tươi lẽ sống nhân quả cho chúng ta gia đình hạnh phúc pray chuyện được nói ra, được sẻ chia được cảm thông trong gia đình những câu chuyện không dám nói ra không dám sẻ chia không được cảm thông ngay chính trong gia đình mình ôi bao chân chứa trong tim tôi